Hi everyone, welcome to channel Game đầu tiên là Zback nha Play now Có chịu Ô, oh, đạn mới này hay này bạn mới nhé cả nhà nhé Ô cái gì kia này cái gì Ô ăn cái ma đấy hả Ô nhiều vàng chưa Ô khổng lồ biến thành khổng lồ luôn Ô hay ô hay quá Wow, quá nguy hiểm luôn Oh, no trò này đòi hỏi rất là phải tập trung nha ui u lô quá khó luôn u no gần được giải axit nhá đạn này là đạn axit cái thùng axit kìa đây giải axit ô oh, người máy ô oh, con hổ này hay quá trường mới đấy u uh, quá là hay luôn wow ui no rất khó tránh cái đạn đấy luôn ô cẩn thận 不可能 Mai tôm Oh. Xỉu quá Nào vào tập tắm cho vui sinh, vui sinh, vui sinh uh. Nào đi ăn nào ăn nho nhé ăn bánh nè ăn đá nè Rồi. Ừ, bay cao lên được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? càng ngày càng tăng nhiều phần trăm lên hu hu ô đâu rồi uh, nguy hiểm quá uh, nhiều quá rồi yeah. Dạ. à, bay này bay bay bay bay bay đến mấy phần quà nhá bay đến bay mấy phần quà nào đậu đây cho nào à, quà gì đây Thôi, ừ. sleep. Good light. Camper jump.

嗯。 nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm uh, uh. quá nguy hiểm luôn hai nghìn năm trăm mét rồi quá nguy hiểm luôn Oh, Lord. Surely that Polo. Wow. Oh, no, no, no. No, no, no, no. Again, again, again. Wow Ui được có 48 Hơi buồn Ô, oh, lâu Oh no! Ủa? Ui giời Nổi quá Oh, no. Oh.